Vâng. rồi thì chúng ta thấy là cái phần ờ, chúng ta học từ là chúng ta có các cái folder rồi bây giờ chúng ta có thêm một folder nữa đó là folder report thì ở cái phần url này ta tạo thêm một phần một new folder là report khi, khi trong report này thì chúng ta cũng có thể viết cả file python và cả file view giống như từ một nguyên giác chúng ta có tạo sẵn một cái file init đi ví dụ vậy còn không có không dùng thì thôi thế thì uh, trước khi vào thì chúng ta có thể demo bằng một cái report của Udo đúng không ví dụ như cái thằng này là một cái quotation hay còn gọi là một sale thế muốn in ra thì chúng ta có cái nút print này ấn vào quotation sale thì khi nó in ra bản chất Udo sẽ xuất ra một dạng HTML sau đó dùng thư viện WKHTML convert sang PDF to PDF đây anh thấy là file nhận về của chúng ta sẽ là một file PDF được trình bày như thế này thế thì trình bày như thế này bởi vì company chúng ta chưa có tên tên nó hơi xấu chứ còn đúng là tên nó sẽ dài dòng đầy đủ hơn địa chỉ các thứ và logo nếu chúng ta có nó sẽ hiển thị logo em xem có cái ảnh nào không em thì chả có cái ảnh nào em xinh xinh về vậy gái xinh vào đây vậy ảnh đẹp vào đây này làm cái về rồi thì sau đó ta sửa vào đây xếp nó vào ta in lại báo cáo nó có cập nhật không đấy ảnh lên đây rồi này thì ta in lại báo cáo đấy thì tên đây còn đây là logo này đúng không thì có cả logo cả ảnh đầy đủ và còn cái cái nội dung chính là cái nội dung nội dung về order đúng không nó sẽ được định nghĩa dưới này đấy. còn tất nhiên là trình bày như nào việc của mình cái phần footer nó cũng có sẵn này đây thấy không đấy sẽ có các phần phân trang luôn nhúng như là trang một trang hai trang ba thế thì chúng ta quay lại cái phần à, tại nó là để xem là nó tạo lên một cái report đấy như thế nào thế thì chúng ta nhìn thấy là ở đây chúng ta có print quotation và order đúng không thì ta quay lại phần setting chúng ta search cái phần report đấy chúng ta search theo đúng cái tên này này quotation order đúng không ta search thử nhá Đấy, thì chúng ta nhìn thấy có một cái report là quotation order nếu click vào thì chúng ta nhìn thấy nó được định nghĩa như thế này đúng không đó thế thì chúng ta search trong code đây template name mọi người nhìn thấy không đây là cái template để tạo ra cái order đấy chúng ta search trong code thì chúng ta sẽ thấy cái template ID đây đây chính là cái cái report chúng ta tạo lên này thế thì để uh, có cái template này thì nó phải định nghĩa một cái report trước đấy bằng một cái thẻ gọi là thẻ report thay vì uh, bình thường phong view chi các anh định nghĩa một thẻ record đúng không thì report chúng ta định nghĩa bằng một thẻ là gọi thẻ report à, chúng ta copy cái thẻ report này về quay về cái phần report của chúng ta trong trường này tôi ờ, sẽ à, ta sẽ làm một cái gọi là order đi đúng không order report file và email uh, update vào tức là ba cái thẻ này thì nó vẫn như vậy ba cái thẻ mặc định này thì anh vẫn phải để như thế nhưng mà tiếp theo những cái thẻ report thế thì cái thẻ report này đầu tiên là id thì quy tắc id thì anh đã nhớ rồi đúng không duy nhất trong module action report uh, order nó giống như cái action chúng ta viết bằng bằng form view preview ấy, thì tao này đặt kiểu như vậy để tí chúng ta liên kết với cả phần template thì đây action đây, đây là cái string để chúng ta nhìn thấy trên giao diện đúng không đặt là order report chẳng hạn model chính là cái model chúng ta quyết định chúng ta in thì trong trường này chúng ta muốn in cái model là model order đúng không <clears throat> thế có một cái vấn đề là cái ờ, cái bảng này chúng chúng ta lại định nó là ở đây đúng không nó không thuộc cái module của chúng ta đúng không nhưng mà may là nhưng mà chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải đưa vào phần depend bởi vì cái order này chúng ta không thấy có ở đây đúng không mà nó ở trên này đúng chưa đấy một order cái dạng ờ, report thì chúng ta vẫn để dạng pdf vì chúng ta thường xuất dạng pdf đúng không cái file name ấy thì tên module của chúng ta là udu learn inherit chúng ta có thể đặt uh, tên theo cái gì cũng được ví dụ uh, report order đúng không thì vật sau này lên thế đấy cái file name thì cái này nó sẽ quyết định cái việc là template nó là cái gì cái report name này em tạo từ comment chưa quan tâm đến nhé thì chúng ta quan tâm đến đây thôi thì cái file name này chính là cái phần có chứa cái tên này là tên này chính là tên template này anh copy cái tên này sang thì giống như bên C ấy thì chúng ta thấy là cái ờ, cái này này cái này này chính là tên template này quay sang cái sang cái file report và search thì nó chính là tên template để gen ra cái bọc report đấy thì đối với cả udu ấy khi chúng ta muốn làm một cái report thì chúng ta bắt buộc phải viết thành một cái template đấy viết dạng template như này bằng thẻ là thẻ tên là template đặt id là cái id mà chúng ta định nghĩa ở phần này đấy nó là giống nhau nhá em ID chính là IP của cái template này được chưa đấy thì nó dùng cái này sau đó chúng ta sẽ tiếp tục uh, định nghĩa thêm cái template này thế thì bản thân dòng udu ấy nó đã viết sẵn một số các cái uh, template mẫu đã viết sẵn chúng ta một số các template mẫu bao gồm sẵn cái phần header và phần footer chúng ta chỉ việc kế thừa thôi thế chúng ta nhìn xem đây ví dụ như một cái template này ta search trong udu đây rồi thì chúng ta nhìn thấy là nó viết sẵn layout này nó nhìn nó gọi đến cái report layout chúng ta nhìn cái report layout của nó đâu đây cái report layout nó bắt bắt đầu bằng thẻ HTML này giống như các anh viết hẳn một HTML mới ấy. đấy đấy có thẻ này đúng không có sẵn các cái phần uh, nhúng sẵn các cái thư viện JS của Udu viết sẵn này nó viết nhúng hết rồi tiêu đề này các thứ viết hết rồi đấy JavaScript này đấy theo thẻ body này viết sẵn rồi chúng ta chỉ viết đúng cái phần nội dung chính ở giữa này thôi đúng không nó viết hộ chúng ta rồi mà nó không phải quan tâm đến cái phần trên phần dưới nữa đấy là report layout đấy là đối với html container đúng không nó nhìn thấy nó, nó dùng đến html container sau đó nó mới gọi đến cái nội dung mà nó muốn chính là co report document này này đây chúng ta thấy co report document thì đến lúc đến vào cái sơm CR report document này nhá thì Udo nó lại dùng cái layout tiếp là external layout thì chúng quay lại đến cái phần uh, report của Udo ta tìm xem cái cái layout này là cái gì đây thì nó có viết sẵn một cho chúng ta một số đối tượng như là company xem là công ty nào ấy đấy nó viết sẵn cho chúng ta một số các layout khác IPL ở đây rồi nó viết hết rồi đấy ngoài ra còn có internal layout nhé tức là internal layout là cái văn bản report này anh xuất cho đối tác xem cho người ngoài xem là internal còn internal thì là nội bộ xem đấy nó sẽ có sẵn các cái thẻ header này anh thấy không thẻ header đấy ở phần internal layout nhá đấy internal layout nhá có hết các cái phần mà chúng ta đã um, đang đang cần thế cho nên là thằng report của nó nó đâu có định nghĩa phần header và footer đâu phần này nhúng sẵn ở layout có rồi thì chúng ta quay lại cái phần sale report chúng ta thấy là nó đâu có viết thẻ header nó thẳng thẻ deep base luôn không thấy header và không hề thấy footer đúng không anh không thấy bao giờ thấy thẻ footer ở đây đâu không thấy thẻ header ở đây đâu đấy cáo đến cuối cùng không thấy thẻ footer đâu đúng không ở trên không có thẻ header bởi vì sao bởi vì nó đã gọi cái layout rồi cái layout này nó định nghĩa sẵn cái thẻ đấy rồi cái thẻ HTML container mà nó bao ấy cũng có định nghĩa sẵn rồi đây đúng không đấy cái cấu trúc của report thì nó viết dạng như này bình thường nếu anh em viết một trang web anh em viết, bằng thẻ html đúng không như thế này cấu trúc của nó như thế này xuống html đấy phần header thì dùng thẻ header tương tự như vậy đúng không ở giữa có phần à, ở sau đó sau header đến thẻ body chứ đấy header xong rồi đến thẻ nóng của nó nhá xong đến thẻ body đúng không đấy nếu bạn anh viết một trang web bình thường thì anh sẽ viết như vậy đúng không thì trang web à thì cái report nó cũng vậy report nó là bản chất nó là html thôi mà thế thì cái phần html này, này phần header này là template của Google làm sẵn rồi chúng ta không phải viết nữa phần footer đấy nếu có thể thẻ footer trang web thì có quyền có thẻ footer hoặc không không có cũng được thì nếu mà có thẻ footer thì Udu đã làm sẵn trong đào rồi thế có nghĩa là gì có nghĩa là đầu tiên để để tấn tận dụng thì chúng ta dùng một cái thẻ hoặc là thẻ T tcom T cách ra dùng cái thẻ T cô truyền vào cái ID mà nó đã biết sẵn chúng ta là được thì tương đương là chúng ta nhúng cái đoạn HTML vào đây anh hiểu không ạ tức là chúng ta bản chất gọi cái đấy thật ra là nhúng cái đoạn HTML ở đấy vào đây thôi thì nó không có ý nghĩa gì cả thế thì đương nhiên là gọi thì phải đóng thẻ ở đây thế sau đó gọi được cái thẻ header rồi chúng ta lại gọi tiếp à họ gọi được thẻ HTML chúng ta gọi tiếp cái thẻ HTML ở đây t eco tiếp thì cái phần tiếp theo tức là chúng ta dùng bao nhiêu thì chúng ta gọi bấy nhiêu mà đóng đây đúng không cuối cùng mới là cái phần body mà chúng ta cần viết cái phần này chúng ta phải tự viết rồi nội dung cái tóm lại là bản chất gọi gọi một cái template khác tương đương với nhúng cái đoạn html đấy vào đấy thôi nó chả có gì cả đấy kiểu như anh có cái hộp hộp anh anh đã có sẵn một số các dụng cụ thì anh nhúng cái hộp đấy vào chỗ khác thôi anh cho cái hộp con khác vào đấy thôi còn hộp to là anh có sẵn rồi bao bì ở ngoài là anh in sẵn rồi đúng không anh chỉ nhúng cái nội dung ví dụ ở ngoài anh anh anh ghi nó là là bột sắn dây thực ra ở trong anh chứa ma túy thì cũng thế thôi đúng không quan trọng là cái bao bì ở ngoài là anh nhúng sẵn rồi còn nội dung được phát thay đổi thì thằng Udu nó viết như vậy thế anh nhìn thấy cái phần HTML container chính là cái phần mà Udu nó viết như vậy nó gọi sẵn cho mình mình có làm gì đâu cho quay lại nha quay lại cái phần report này HTML container dễ hiểu mà đúng không đúng rồi nghe hát thêm một cái đơn là ta hiểu rồi cả cái thùng chứ không chỉ nguyên cái nguyên, nguyên trên bên dưới đúng rồi gọi hết luôn gọi cả cái thùng luôn <laughs> đấy xong rồi chúng ta còn nói gọi tiếp report layout đúng không layout là chúng ta biết là cả cái phần ở ngoài rồi đúng không đấy đây là report layout này đấy nó xong rồi xong rồi nó cái thẻ terror này chính là cái chỗ dành cho chúng ta viết đấy thẻ terror này giờ chờ chúng ta viết ta truyền viết cái gì nó sẽ truyền vào thẻ terror này đó. chúng ta bắt chước nó thôi. Thế quay lại cái phần order report của chúng ta. Chúng ta định nghĩa xong cái thẻ report, cái thẻ quan trọng nhất, thẻ report này. Khi chúng ta định nghĩa thẻ report này thì ở cái đối tượng của chúng ta nó xuất hiện nút print này. Nếu không là không có. Đây hiện tại anh anh quay chúng ta quay lại cái phần uh, order của chúng ta đúng không? Chúng ta ấn vào. Chúng ta nhìn thấy không có nút print, đúng chưa? Nhưng sau khi chúng ta định nghĩa thẻ report này chúng ta update nó sẽ có. Rồi, thế thì em vừa nói là cái chỗ này chính là cái cái id của template đúng không thì chúng ta phải định nghĩa đúng cái id của nó ở đây rồi thế phần container đương nhiên chúng ta sẽ gọi sẵn Udu rồi tả tội gì tiếp theo đến cái phần report mà chúng ta muốn viết đúng không thì đây là report của Udu nhưng mà report của chúng ta chúng ta viết lại Udu learn inherit tên report đúng không ví dụ report order này thế này thôi để cái len này chúng ta cứ để tạm thời uh, xóa đi nhá cái len này nó, nó là phần đa ngôn ngữ thôi đấy chúng ta để cái report này đây cái sau đó nó gọi cái template này thì có nghĩa là chúng ta phải viết một cái template như thế đúng không hoặc chúng ta bỏ đi chúng ta viết thẳng nội dung vào đây các anh hiểu không thay vì các anh tách ra thì anh viết vào đây cũng thế thôi thì em đơn giản đơn giản em tách ra cho dễ nhìn thì em tách lên em viết lên đây viết hẳn template mới id bằng như thế này đúng không đấy là tùy tùy vào anh em anh có thể viết thẳng nội dung vào đây thay vì viết cái này thì anh viết deep luôn vậy cũng được nhá ừ. đúng thế chúng ta quay lại cái phần sale thì chúng ta thấy là nó gọi đến đấy thì trong cái phần template này nó lại gọi tiếp đến cái ít từ là layout đúng không thì ít từ layout như em vừa hướng dẫn nó là nó là cái dạng report giống như thế này đấy để xuất cho bên ngoài kiểu kiểu như thế chúng ta có quyền sử dụng ba loại nhé thằng ngũ đu này thường là có ba loại là interl layout này đấy interl layout và nếu như các anh không muốn sử dụng thì các anh dùng basic layout thì basic layout này đơn giản nó chả có cái gì cả chả có phần trên phần dưới gì cả phần này là phần tự chúng ta cắt customize nó không muốn tận dụng lại các cái phần đấy chúng ta chỉ đơn giản là tận dụng mỗi cái phần HTML và phần JS của Udu thôi còn trên header footer tôi tự thích tôi tự định nghĩa tôi không dùng nó chúng tôi dùng dạng basic layout này chắc chắn chúng ta sẽ phải làm bởi vì rất nhiều khách hàng người ta không thích template cũ đu nó thích dùng template khác thích footer kiểu khác đương nhiên nhiều ông nhá là ông không thích logo để cái này đâu anh ạ ông thích để logo bên phải bên trái tên công ty bên phải logo đấy, nó không để kiểu này thì đấy là um, giới thiệu qua về các loại layout cho các anh xài thôi chứ còn rồi quay lại phần tuần layout à phần report của chúng ta thế thì tạm thời ta cũng gọi một cái layout là xtn đúng không thì nó đều đều được định nghĩa ở trong module web của Google chúng ta copy hệt thôi như chúng ta nhìn thấy là cái file template ấy nó thuộc module web các anh thấy không thì các anh muốn gọi nó thì đương nhiên các anh phải gọi cái tên module mà đến ID của, của cái đó đúng không thì đây chính là ID đúng không gọi nó rồi rồi đến lúc là chúng ta viết nội dung ở đây đúng không thế các anh nhìn thấy nó viết nội dung này cái phần uh, sale report đâu uh, đây sau khi gọi intern layout nhá nó bắt đầu có viết nội dung thì nội dung thì các anh thấy là cái thẻ deep này thì nó sẽ trình bày thôi không quan tâm nhá nhưng đến các cái thẻ này là các anh nhìn thấy nó có in ra nội dung này đấy in ra nội dung này thì nó sẽ xem nó chúng ta dùng những cái thẻ gì để in nội dung và ngoài ra chúng ta nhìn thấy rằng là ở cái phần gọi này nó có for này các anh thấy có for t4x này đấy thì chúng ta để ý nhá thế thì bản chất của nó là khác nhau chỗ nào em thì em sẽ đây chúng ta nhìn thấy chúng ta vẫn for đây này thì cái đối tượng đốc này này đối tượng đốc này nhá bản chất nó chính là cái đối tượng chúng ta đang thao tác Đấy, chúng ta thao tác ở một thì nó chỉ còn một nhưng nếu chúng ta in ra một lúc mấy thằng thì nó sẽ là nhiều cho nên chúng ta phải for cho chắc một thì tôi vẫn for mà nhiều tôi vẫn for bao nhiêu thì tôi in đúng không có bao nhiêu tôi in bấy nhiêu thế cho nên là udo viết sẵn là for thế sau đó nó report order đây thì for thì nó dùng thẻ là thẻ t t Forex, anh nhớ nhá không phải dùng cái for giống trong python mà dùng thẻ t t Forex. còn gọi cái template khác thì là thẻ t t cột đấy thì chúng ta không cần nhớ lắm biết là được thôi thế sau đó sau khi gọi nó Forex thì nó gọi cái, cái report của chúng ta đúng không gọi một cái template khác tức là tôi duyệt vòng for này và mỗi một for này tôi lại gọi một template này đúng chưa cái template này thì lúc này tôi tôi đã có đối tượng gì tôi có đối tượng đốc này rồi đúng không đối tượng đốc là gì là đại diện cho một bản ghi đúng không thì từ bản ghi này tôi làm một gì thì tôi làm anh em có quyền đặt là đốc hoặc đặt là cái gì cũng được nhé giả sử trong trường hợp này đặt tên nó là order đúng không cho dễ hiểu thế thì uh, với một cái report order như thế này đúng không ta muốn định nghĩa muốn muốn muốn xử lý đúng không đầu tiên là ta hiển thị cái total price đã đúng không tổng order đã tao viết một cái uh, deep Đấy, với cái thẻ deep đầu tiên um, có class là label chẳng hạn đúng không uh, total label chẳng hạn như vậy ta viết là total hai chấm rồi deep tiếp theo hoặc span tiếp theo tùy chúng ta tôi viết kiểu gì cũng được class bằng uh, total value chẳng hạn như vậy rồi thế khi viết total value thì đương nhiên là chúng ta phải in ra cái số này thế làm thế nào được in ra số này thì chúng ta dùng t tesc bằng tesc nhá đấy chúng ta viết và chúng ta dùng cái đối tượng bản ghi là đối tượng order mà lúc đó chúng ta for x ấy đúng không for x này đấy chúng ta dùng order ở đây chúng ta chấm đến cái trường này total price được chưa như thế này là làm được rồi nó sẽ tự in ra cho chúng ta rồi tạm thời đến đến bước này thôi ta đưa cái report này vào file manifest rồi update module xem nó được chưa nào sao nhỉ không sửa file Python thì phải reset server à, sửa file giao diện thì phải update luôn. report order report à thiếu sau khi ta update module xong thì uh, ta quay lại cái module order này F5 thì module order F5 này chúng ta nhìn thấy là chúng ta có nút print rồi đúng không đấy thì có ấn order report lỗi chúng ta xem xem phần report này ta định nghĩa lỗi chỗ nào chúng ta có cái template gọi đến HTML controller này chúng ta dùng đến web layout này ớ sao chỗ nào đâu nhỉ container này gọi đến thằng này sau đó chúng ta dùng cái layout rồi chúng ta trình bày ra cái div mà thế đâu có sai đâu xem đốc đây ừ, xét sang order thôi à biết à, template đi trùng biết template đi trùng nhá đây sửa lại một chút đúng không hai này trùng nhau mà em phải sửa lại mới đầu nó sẽ là nhảy trùng thằng này rồi đúng không rồi. sửa lại này cho chắc đấy sau đó sẽ một file report cho chúng ta cái phần này chúng ta dùng giống hệt thằng udu nên nó sẽ hiển thị giống hệt thấy có mỗi tô tờ ra <laughs> này đúng không nó in thử tô tờ thôi đấy, thế thì à, để cho chúng ta trình bày bằng giao diện được ấy, thì chúng ta phải chuyển nó dạng HTML để chúng ta chúng ta dùng Chrome chúng ta bấc chúng ta xem HTML CSS đúng không thế chúng ta vào phần report nó search cái phần order report của chúng ta đấy order report vào đây ta sửa lại nó thành dạng HTML đi sửa tạm đã chứ không sửa cốt mà sửa tạm trên giao diện thôi thế thì chúng ta ấn in lại thì thay vì ra file PDF nó sẽ ra HTML của chúng ta đấy ra HTML rồi thì chúng ta trình bày bằng cách là chúng ta chỉnh, chỉnh sửa giao diện đúng không thì đầu tiên là em ờ, sẽ cho cái thẻ deep này nó kéo cao lên đúng không trình bày cho nó đẹp hơn cho hai thằng này nó song song chẳng hạn đúng không thì thẻ dip này nó sẽ là 100% rồi thế thì các cái thẻ dip này ví dụ thẻ dip này thì nó chỉ cho nó rộng 50% thôi đúng không hoặc 30% thôi đấy 30% thôi thằng dip này thì nó sẽ là uh, ờ, 50% chẳng hạn ví dụ hoặc 70% chẳng hạn đúng không để cho nó nó nó ấy sau đó chúng ta sẽ cho nó float left hoặc là gì đó để nó lên đúng không đấy như thế này thì cũng nghĩa là nó nâng lên rồi nhưng vì thằng này nó to quá nên ấy nó giảm tiếp làm đến lúc nào chúng ta thấy nó hợp lý thôi đúng không giả sử em để 10 phần trăm thì hợp lý rồi ví dụ vậy thế bắt đầu sửa vào trong CS này đúng không chúng ta sửa tạm trên giao diện để nó nhìn thôi cái việc CS thì à, để cho nó dễ dàng chúng ta tách thêm một cái template nữa đúng không template ID là order report style chẳng hạn đúng không để, cho nó dễ thế thì style ta chỉ viết thẻ style thôi như này sau đó chúng ta viết cái css của chúng ta đúng không thì đối với thẻ total label thì chúng ta viết nó là để width đúng không là, là bao nhiêu nhỉ là 10 phần trăm đúng không float left ở đây rồi cái cần cái thẻ um, total value cũng thế đúng không cái thẻ total value thì chúng ta viết nó là float left thôi như thế này thôi à không width thôi này width thôi dth là 50 phần trăm thôi ví dụ vậy thế này là được rồi thế sau khi viết xong thì chúng ta lại update lại module đúng không à, thì được thì tùy tùy anh thôi ý là chúng ta thử mà chúng ta in nhá ta in tiếp order report à, sao nó vẫn xuống dưới nhỉ nó xem lại xem cái, cái phần report chúng ta update nó đã thành công chưa bằng cách chúng ta vào phần uh, user interface search view rồi chúng ta search cái report của chúng ta order report nhiều quá mà view tên gì à em viết style chứ em chưa gọi nó vào đây thảo nào ăn sao được <laughs> đúng không ta mới viết thì ta chưa gọi nó vào trong đây đấy tôi nhúng vào đây thì nó ăn vào style chứ thế làm sao rồi không thể lốt được cái template này chúng ta xem tại sao không lốt được chẳng biết ID thằng, gọi ừ, thằng gọi được nhỉ và lỗi rất đơn giản là không gọi được à invalid ID nó rõ ràng là cái này còn có tồn tại mà em cẩn thận em còn viết lên trước rồi đấy viết lên trước rồi cho nó gọi rồi à, được và thử gọi cái này nó nằm ngoài à không nó gọi đây là đúng rồi được biết nằm ngoài đi biết nó nằm ngoài vòng for đây gọi từ đây đi sao nó báo không tồn tại rõ ràng cái này nó có tồn tại theo nguyên tắc là đọc từ trên xuống dưới thì nó đã, đã tồn tại rồi mà nó đọc cái này rồi ta search xem template đấy nó tạo thành công chưa bằng cách chúng ta vào phần view search đây có rồi đây đúng không có rõ ràng rồi đây ta in không được đúng không không được vậy thì chúng ta thêm tên module đi đúng không thêm tên module đằng trước gọi cho, cho, cho chính xác khả năng là nó bắt bắt bắt được đầy đủ tên module đấy anh à, nghe cùng một module không cần thiết cũng chắc là report thì nó yêu cầu được thiếu thiếu dấu chấm ở đằng trước Đấy được rồi. Thì chúng ta thấy là nó đã ơ, vẫn chữ apply style này thế thì chúng ta viết lại style thêm một chút nữa total label đây là total label này đây là total value này vô lý nhỉ chúng ta chuyển sang dạng html chúng ta bốc xem mà tại sao nó chưa ăn nữa chúng cứ làm từng bước là nó sẽ nhìn ra lỗi thôi em làm này in ra đấy HTML nó ăn rồi mà đấy nó nhận class rồi này hiểu sao sang dặn PDF thì nó chưa ăn đúng không cách à thực ra các anh làm thực tế các anh sẽ thấy là nhiều khi thư viện nó gen so với giao diện do mình mình viết lúc đầu nó sẽ không chuẩn đâu nhá thực tế cho nên là mình sẽ phải từ từ để xem xem tại sao tế nhiều khi anh anh sẽ thấy là nó gen không chuẩn hoặc thư viện nó gen không hoàn toàn chuẩn trăm trăm sẽ xem xét uh, ờ, dùng các phương pháp thay thế hoặc là như nào đó nó viết thẳng từ vào xem nó có ăn không viết thẳng là thế ăn đúng không ừ. thế <clears throat> cũng là phần kia viết nó chưa hợp lý ở đâu đó khác nhúng vào này phò này ta nhúng vào đây là hợp lý rồi nhưng không hiểu sao chứ ăn này cũng thử nhúng nó ở trước cái phần này hoặc là em biết thẻ style sai đúng thẻ style nhỉ đúng mà đúng thẻ style này rồi biết không sai ăn rồi đây đúng không thì chúng ta thấy nó đã ăn rồi cái style đây style có nhúng ở thẻ, nhúng trước cái cái, cái đoạn này là ăn rồi đấy là cái cách chúng ta trình bày với cái ờ, report trong trường hợp là ừ, này tiếp theo chúng ta muốn hiển thị cũng giả sử chúng ta muốn hiển thị cái trường management này đúng không thằng employee là quay lại cái report ta không biết giờ đây report tại bây giờ thế thì cái à, employee này chúng ta sẽ hiển thị nó ngay ở dưới chẳng hạn đúng không chúng ta thẻ với một cái div class là gì chúng ta bỏ qua đã ta biết là danh sách uh, uh, employee thôi nhanh không đúng không sau đó ta viết một cái table để hiển thị cái employee đấy đúng không và để, để cho nó chắc chắn thì chúng ta sẽ cho thêm vài cái thẻ br ở đây nó cách cái đoạn kia ra đúng không tương tự này cũng thế Đấy, sau chúng ta viết một cái thẻ table table thì chúng ta có cái phần ờ, định nghĩa um, tr đúng không hoặc có th th thì chúng ta dùng định nghĩa bằng trong thẻ th như thế này copy cho nhanh thằng ông nào viết th rồi đây ông viết sẵn th rồi ta copy về nó sửa lại nhé nhanh nó mất thời gian đấy thì ta text center thì là class để nó dồn chữ vào giữa thôi thì employee chúng ta có tên đúng không chúng ta có phone đúng không ạ chúng ta có address rồi thế thôi như thế này thôi nó hiển thị ba cái cột này của employee thôi thế xong cái thẻ TS rồi thì ta đến thẻ T body đúng không T body chúng ta vẫn có các thẻ TR và TD thế thì t TTD chúng ta dùng T TSC bằng đúng không ạ cái đối tượng employee là đối tượng chi xuất qua cái cái trường employee IDS tức là nó có thể số lượng nhiều mà có thể số lượng nhiều tức là chúng ta phải viết for đúng không thì chúng ta viết t t for x đúng không đấy chúng ta viết t t for x ở đây và đối tượng là đối tượng order đối tượng order trong vòng for lần trước ấy. for for dưới này chúng ta đã set đốc bằng order mà tức là mỗi một order là một à, cái order nhỏ đúng không từ order, từ order đấy chúng ta chấm được cái employee IDs như này đúng không ạ xong rồi ta set t set à, ts chứ ts ts là một cái field mà chúng ta định nghĩa là định nghĩa cái biến này chúng ta duyệt đấy ts bằng giả sử như chúng ta ts uh, ờ, bằng uh, đối tượng là employee thôi rồi ba có toàn bộ thẻ tr này lại đấy là for thế thì TSC chúng ta sẽ duyệt cái đối tượng employee này chấm đến các cái trường trong trường hợp này trường đêm chẳng hạn đúng không rồi trường phone rồi trường address như thế này là chúng ta sẽ in hết toàn bộ employee ra đúng chưa tại update uh, module thì nó hiển thị thế này thôi đúng không cứ nêm dưới xong rồi phone address tất nhiên là chúng ta trình bày nó chưa được đẹp đúng không thì chúng ta phải ờ, trình bày thêm bằng các cái thẻ côn group côn bắt chiếc copy cho nhanh nhé. cái thẻ côn group này là bản chất là chúng ta cũng sẽ fix cho nó có độ rộng là bao nhiêu thôi còn thích thì các anh có thể viết thẳng ở đây rộng class là bao nhiêu width là bao nhiêu nó thường các em sẽ dùng cái thẻ này trong sandwich thì chúng ta có ba cột thì chúng ta chỉ cần ba thằng này thôi ví dụ là cột đầu tiên là cột nêm đúng không là cột sông xanh đấy ta để nó hẳn 30 phần trăm cái cột tiếp theo là cột phone thì chúng ta chỉ cần để 20 phần trăm thôi chẳng hạn cột cuối cùng là cột address là cột nhiều nhất chúng ta phải để cho nó rộng rộng thế này người ta gõ địa chỉ nó thoải mái đúng không thì ta sẽ để khoảng 50 phần trăm còn lại đúng không ạ có có sẵn có sẵn sợt thôi sợt toàn bộ view thì chúng ta thấy là nó chưa ăn lắm đúng không thì chúng ta có thể sợt đây chúng ta thuật cái thẻ table này này thì trong giao diện trong udu người ta biết sẵn rồi này đấy thế chúng ta chỉ copy class của người ta về thôi đúng không đấy đấy tôi biết em copy class này về nhá đấy, viết sẵn update lại cho nó đẹp xem nó lên đẹp hơn không chúng ta có thể tham khảo các report có sẵn Google ấy nhưng em vừa hướng dẫn các anh search ra cái report đấy này để chúng ta xem mà bản chất là chúng ta sẽ vào report chúng ta xem còn tất nhiên anh có, anh có quyền viết thêm đấy thì nó đã thành cột thành lỗi đẹp hơn rất nhiều rồi đúng không thằng này đúng 30 phần trăm thằng này 20 phần trăm và thằng này cuối cùng còn 50 phần trăm chúng ta có thể giảm thằng này thêm tùy theo mục đích cái cột HR nó tự động căn vào giữa bởi vì chúng ta có class text center đúng không bồi đậm rồi tất cả cái này Udo viết sẵn chúng ta dùng thôi còn thích thì các anh có thể viết thêm và các anh viết bằng cách là các anh định nghĩa ở trên này giống như em làm đó, đúng không có rất nhiều cách thì đấy là cái uh, mà chúng ta nói report cơ bản thì uh, thật ra là còn có cái phần uh, chúng ta sẽ gọi vào phần uh, Python nữa thì chiều chiều chúng học trực tiếp gọi vào Python này rồi chúng ta sẽ phân biệt giữa các cái thẻ ở đây chúng ta mới học đến cái thẻ uh, teco này đúng không t này đấy thì tạm thời như vậy để cho anh uh, nhòm nhòm đấy đúng không